có đoàn uh, cựu chiến binh này vừa nãy thì uh, mọi người cũng đã cùng giang cũng như là tất cả mọi người có mặt ở đây đã đi uh, tham quan và trải nghiệm cánh đồng chum này cũng như là tìm hiểu về những cái lịch sử tại sao lại có những cái chum như này và rất là nhiều những cái chum như này hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, khu vực uh, cánh đồng chum à, trước khi vào cánh đồng chung thì à, mọi người sẽ vào đây để à, mua vé này cái khu vực này là khu vực à, mua vé để vào cánh đồng chung mọi người nhé đây Giang thì à, vừa mua vé rồi ờ, Giang sẽ đi à, vào phía bên trong để cánh đồng chum nhé Cánh đồng chum này thì à, như mọi người được biết rồi Nó nằm trên à, đất nước à, Triệu Voi Đó là đất nước Lào và về truyền thuyết cánh đồng chum thì có rất là nhiều những cái à, truyền thuyết về cánh đồng chum mọi người nhé À, ra vào đây xem này. Có biển chỉ dẫn Người. Quá trình à, mình vào, vào để khám phá cái cánh đồng chum này thì à, Giang cũng xin chia sẻ với mọi người một chút về cái à, cánh đồng chung của Lào nhé đây mình cứ đi theo à, cái con đường này và mình sẽ vào và mình sẽ tìm hiểu dần trong quá trình vào thì Giang sẽ chia sẻ à, với mọi người về cái cánh đồng chum cánh đồng chum à, nói theo tiếng Lào thì mình sẽ gọi là Thồng hái Hín là một những vùng di tích văn hóa lịch sử gần thị xã Phon Savan nhé mọi người nhé thuộc tỉnh Siêng Khoảng của Lào đây là di sản văn hóa thế giới thứ ba của Lào được UNESCO Ủy ban Di sản Thế giới công nhận vào ngày 14 tháng 5 năm 19 à, năm 2019 Di tích cánh đồng chum được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới là hơn 2.000 hơn 2.000 cái chum mọi người rất là nhiều luôn đủ tất cả các loại hình dạng kích thước ta, các nhà khảo cổ khoa học người ta đã tính cái cánh đồng chum này là có trước niên đại là 500 năm trước công nguyên Đấy, có thể hơn 2.000 năm đấy mọi người và cánh đồng chum này thì có 3 địa điểm mọi người nhé cái địa điểm à, Giang đang đến là địa điểm thứ nhất thì có hơn 250 chum đấy còn à, một địa điểm nữa hai địa điểm nữa thì à, cũng ở gần đây thôi mọi người mỗi chiếc chum này thì à, trung bình nó cao khoảng từ 1 đến 2 mét và bán kính thì cái lớn nhất thì có 2,5 mét ở 2,75 mét gì đấy nặng thì ờ, chắc vài tấn đi chung này mọi người này con đường đi ờ, bộ vào thì xung quanh đang thấy là trồng cây bạch đàn này rồi người ta cũng đốt hết rồi mọi người đây điều lạ là xung quanh ở đây ấy là không có cái ờ, núi đá gì đâu mọi người nhé và có rất là nhiều cái ờ, giả thuyết khi ờ, nói về ờ, cánh đồng chung này có người thì nói là do những người khổng lồ cổ đại đã đục đẽo chế tác và mang về đây có những giả thuyết khác thì nhắc đến là của người đồng bào Lào ngày xưa vua của Lào thì dạng cũng không rõ lắm một chút mình sẽ tìm hiểu sau có người thì bảo là những người khổng lồ này chế tác ra những cái chùm này để đựng rượu ăn mừng chiến thắng đấy, trong cái triều đại mà mà khun treo như đấy khá là lâu rồi rồi là có những ý kiến người ta cho rằng là do thiếu nước trầm trọng nên là người xưa đã làm những chiếc chùm khổng lồ này để tích nước Đấy, các nhà khảo cổ lại tin rằng đây là những cái bình đựng di cốt liên quan đến thức ăn an táng thời tiền tiền sử ấy mà khi à, phát hiện ra nhiều cái hài cốt mà à, nó nằm xung quanh ở những cái cái cái, cái chum mọi người nhà khoa học với người ta phát hiện ra thì người ta lại gắn ghép với cái uh, câu chuyện là những người tiền sử ngày xưa là chết người ta dùng cái đó để hỏa táng và cho đến năm 1930 thì à, nhà khảo cổ của Pháp thì đã kết luận rằng là những cái chiếc trung đá này này nó liên quan tới cái nghi thức an táng thời tiền sử Đấy, cuộc khai quật của các nhà khảo cổ Lào và Nhật trong nhiều năm thì đã giúp củng cố để giải quyết khi phát hiện ra nhiều cái hài cốt này cái đồ bồi táng và gốm sứ xung quanh chiếc chum đá này này cái cánh đồng chum này thì nó sẽ nằm giữa ở nơi giao thoa giữa hệ thống sông Mekong và sông Hồng nhé mọi người nhé nên có điều kiện thuận lợi trong việc à, giao thương và trao đổi ừ, văn hóa phân bố của Lào này này và khắp xương khoảng này luôn thì uh, sau khi mà phát hiện ra cánh đồng chùm này thì uh, bộ uh, di sản văn hóa của Lào cũng đã um, giữ gìn Đấy. rồi là để cho mọi người là có cơ hội để chiêm ngưỡng và đến thăm nó là một cái di sản văn hóa và phát triển kinh tế thúc đẩy cái du lịch của Lào nữa tôi nghĩ đây cũng khá là tốt hiệu mà các nhà khảo cổ đã người ta đã khai quật ra đây này đây những di tích này cái tàn tích và cái à, biểu đồ để cho mọi người đi tham quan rõ hơn đấy ai bộ bay mất chào các bác anh nhá à, có người Việt Nam hết à, à thăm à, trong này hết rồi à? các bác đi khám phá hết rồi à? có đang đấu một giờ một đoàn trên ghế à là vẫn còn đoàn nữa đấy ờ, à. à đây có bạn làm youtube đấy đấy có bạn à, đồng hành ờ. <laughs> vâng vâng thế các bác này là dần đâu ờ, đến đấy ạ Hà Nội à Hà Nội Sài Gòn Sài Gòn Sài Gòn, Sài Gòn. Một nửa đoàn là từ Sài Gòn ra nửa đoàn là từ Hà Nội ghép lại à đây là ghép chung đấy ừ, vâng đi sang vâng nếu các bác ngồi đây nhá vâng cháu lên trên diện đấy dạ dạ ờ đang đang ngồi làm đấy vâng vâng Đấy khi mà nhắc đến cái cánh đồng chum này thì như mọi người biết là người Việt Nam mình rất là rõ và nếu như có bác anh chị nào mà mọi người mà biết rõ hơn thì mọi người có phải comment ở phía dưới để chúng ta cùng tìm hiểu cái uh, nhiều cái giả thuyết về cái cánh đồng chum này nhá vì sao nó lại có mặt ở đây và ai đã mang nó về đây cách đây 2.500 năm và thời đó thì mọi người biết rồi thời mà à, hoàng đế Asoka chỉ vì à, vương quốc ở bên Ấn Độ đấy mọi người biết phải biết nó rất là cổ mà thời đấy thì mọi người biết là cái thì ờ, cái ờ, công nghệ của người ngày xưa thì không thể nào mà có thể chế tác đục đẽo được hòn đá này lúc đấy mọi người còn chưa à, phát minh ra được một cái dụng cụ bằng sắt gì đấy hoặc bằng đồng hay là máy khoan thì lại làm được đây có rất là nhiều cái khảo cổ người ta đã khai quật được đây này Mình thấy đây là có những cái bậc thềm lên xuống lên xuống này là mọi người lên để cùng à, chiêm ngưỡng và Giang cũng à, rất chi là băn khoăn vì sao cái thời đấy mà mọi người có thể làm ra được những cái chùm nó rất là lớn như vậy và những cái giả thuyết đặt ra thì à, cái sự chứng minh của khoa học cũng như là của con người ngày nay thì ra nghĩ là vẫn chưa thể nào tìm ra được lý do vì sao cũng như là rất nhiều cái công trình ở bên Ả Rập như là cái công trình à, tòa tháp những khối đá nó lớn như vậy làm sao mà người ta có thể làm nó được cách đây là 2.500 năm hiện tại bây giờ đến thời điểm này với công nghệ máy móc và sự hỗ trợ của rất nhiều thứ thì mọi người có thể làm ra được Tại hiện tại thì uh, khu vực này Giang thấy là nhiều nhất đây này Đấy, Mọi người đang ờ, đến ờ, chụp ảnh khá là nhiều Hầu như là người ở à, bên Việt Nam mình sang đấy đây những cái chum đây này mọi người này nó còn nguyên như này nguyên vẹn đây những cái chum này đang thấy là nó rất là lớn luôn này đây nếu như mà, mà hòn đá mà bình thường như này nó không thể nào mà mà tự nhiên nó như này được quanh cho mọi người cùng xem này tự nhiên thì không thể được đây Đấy, được đục khoét phía đằng à, bên trong này mọi người nhìn thấy người ta đục khoét rất chi là có một cái chi tiết rất chi là khéo Đấy, bằng đá mọi người nhé cái này là cái lớn nhất đây rồi Đấy, có những cái chùm rất là lớn mà kích thước lớn là mấy tấn đây cái mà còn trôn có cái thì để à, như này cái này là nếu như mà vào tự nhiên nó là thì người ta nghĩ là không phải phải có một cái gì tôi tác động vào nhưng mà người có thể sang đây để uh, mình tìm hiểu xem nó có cái gì không nhé tác động vào uhm. theo như giang được nhìn thấy thì những cái vết này là nó mưa nó mòn mà thôi chứ còn cái vết này này mọi người này có những cái này này là nó có mũi thật đấy hiểu có mũi khoan một cái mũi đục gì đó đây những cái dài dài này này mọi người này còn những cái này là mưa nó sói mòn nhiều lâu ấy 2.500 năm mà người biết à. Phải nói là một cái điều rất chi là lạ kỳ mọi người nhé bản thân Giang cũng rất là tò mò những cái câu chuyện mà nó rất là hiếu kỳ về cánh đồng chum này Tôi như Giang chia sẻ thì à, có rất là nhiều những cái giả thuyết chỉ có thiên nhiên trường tồn nha quý vị đó là giả thuyết thì ờ, có những rất là nhiều giả thuyết rồi có những cái giả thuyết này giả thuyết kia ấy. Thế là cũng chưa thể biết là cái nào là đúng cái nào là chính xác rồi. Nếu mà để mình kết luận một cái điều gì đó thì chứng tỏ là mình không hiểu biết như bản thân Giang vậy thôi mình chưa chưa trải nghiệm nó mình chưa biết về nó thì mình chưa dám kết luận là nó chính xác là sinh ra như thế nào và tại sao nó lại có ở đây dạ, ba ba địa điểm mà thì ấy mà mọi người ạ đây có những cái à, chùm rất là to luôn thì cái đường kính kích thước miệng mà lẽ giang có để à, ý là cao rất là cao mấy mét đấy mọi người đây chỗ này nó mọc hoa mọc quả à. hết rồi đường kính rất là rộng hai ba người ôm hết mình à, vừa đứng vừa ngồi giải rác hết đây đoàn đoàn là ngồi giải rác ở các cái đây mọi người đục rất là khéo và còn chi tiết nha mọi người nhá đây rất là nhiều đoàn à, khách đến à, tham quan cánh đồng chum này mọi người nhé phải nói là mang lại cái à, du lịch phát triển cho đất nước Lào, nền kinh tế Lào rất là nhiều. Chắc quanh này là cho thuê quần áo hơm mông đây đây, để chụp ảnh như này mọi người này. Phía bên trên này thì à, các cô, các bác, anh chị là mọi người đang chụp ảnh để lưu niệm hàng kỷ niệm bác. Mình sẽ xuống dưới, phía bên dưới này còn nhiều hơn nhé mọi người nhé. Này à, nó có một cánh đồng rất chi là rộng, mênh mông luôn đấy. Mà về đây Giang cảm thấy là nó nổi dây gà mà lại chặt lạnh như đâu đang nóng nhá Cảm giác là một khu vực những kiểu rất là tâm linh như sao Phải nói là những cái lời uh, giải của những nhà khoa học cũng như là những người dân về câu chuyện, cốt truyện truyền thuyết Thì uh, chưa cái nào mà để Giang tin và nó chính xác cả nếu mà mọi người mà ai đã từng biết thì mọi người có phải comment phía dưới và theo suy nghĩ của mọi người thì uh, những cái chum này là do ai làm ra thời nào người khổng lồ hay là người bình thường mà tự nhiên làm ra cái chum này để làm cái gì nó có tác dụng gì đó là mình cái mình à, muốn tìm hiểu và quan tâm nó cơ phía dưới này à, giang thấy còn rất là nhiều những cái chum một phần thì à, ngày trước là nó bị lấp vùi đấy thực tế thì bà con cũng à, à, phát hiện ra rồi bắt đầu là đến các nhà khảo cổ đây này có những bức ảnh khảo cổ mà những người ấy người ta đã phát hiện ra là có những cái xương cốt xương cốt nhưng mà xương cốt này xương cốt ừ, thấy là của người bình thường thôi chứ không phải người à, khổng lồ nằm ở bên cạnh những cái chum này Đấy, hay là người ta lại nghĩ nó là cái cái cái cái cái, cái, cái chum mà để chứa hài cốt của người khổng lồ điều đấy thì không không thể ai biết được đúng không mọi người như uh, mọi người chia sẻ thì bảo là người khổng lồ người ta chế tác xong người ta mang về đây mang về đây người mới bảo là đi bộ thì là đi bộ từ đâu đó trong khi đó đây rất là nhiều luôn phải nói là hàng mấy trăm cái chum ấy mọi người chưa rằng thấy là nó nhiều như này rất chi là nhiều mọi người chỉ tìm thấy được cái hài cốt khi người ta khảo cổ nhìn thấy hào cốt ở xung quanh cái chum này thôi chứ người ta không phải thấy cái hài cốt mà ở trong cái chum này nếu như mà thấy hài cốt ở trong cái chum này thì uh, có thể là người ta sẽ nghĩ là là để làm cái hài cốt di cốt cho người đã khuất Đấy mọi người không? Rất chi là nhiều luôn nha Phải nói là Nhưng mà nó chỉ tập trung ở cái chỗ này thôi mọi người là phải hiểu Đấy thì Giang đang thắc mắc Là sao nó không giải rác ở Ờ, nơi đi ví dụ ở ờ, chỗ này đấy một cái rồi là bên kia một cái bên kia một cái bên kia một cái và nó lại tập trung vào như này là cái mà giang thắc mắc và theo những cái giả thuyết của người pháp nhà khảo cổ người pháp nói là nhìn thấy hài cốt ở đây Đấy, và xung quanh ở những cái này thì người ta khẳng định năm 1930 đấy là khẳng định là để mai táng hỏa táng cho cốt người đã mất thì theo cái giả thuyết đó theo cái bản uh, cảm nhận của Giang nhá thì Giang thấy nó cũng có lý và hợp lý thứ nhất nếu mình phân tích ra ngày xưa mà các cụ hay là bây giờ khi mà có người mất người ta hay tập trung là mồ mả hay như thế nào ông bà tổ tiên thì người ta chôn lại một chỗ đúng không ạ hỏa táng ở một chỗ người ta chôn luôn thì những cái cái chôn này nó tập trung lại một chỗ nó nhiều như này thì ờ, theo như ờ, nhà khoa học của người Pháp mà người ta tìm ra được cái hài cốt thì người ta cũng suy đoán nó như vậy ờ, nhưng thực chất thì nó xuất hiện ở đâu đến đây rồi là người ta mang đến đây ai ai mang đây cũng rất là nhiều cái cái uh, giả thuyết huyền bí rồi còn những cái hòn đá này thì là còn nguyên hay là bị vỡ ra rằng không biết rất chi là nhiều luôn mọi người không thể mà hết được đấy người ta đã khai quật ui rồi còn trải dài sang bên kia nữa mọi người đấy. mà cánh đồng ở đây thì mọi người thấy là không có nhà dân ở đâu nhá xung quanh đấy rất là ít đấy, mọi người đi từ nãy mà mình đếm nó thì không uh, bao nhiêu nhưng mà người ta ghi kia là là gần uh, ờ, hơn 2.000 cái chum đấy rất chi là nhiều cỡ nói chung là một người bê lên đường nhắc này lên đường ngày xưa để mà nhắc lên được một cái chum này thì không không thể nhắc được đấy mà theo à, theo cái ý kiến cá nhân của Giang thôi nhá thì cái bãi này ngày trước là bãi đá xong đó thì cái người tiền sử đến đây người ta uh, đục đẽo luôn ở đây chứ nó không thể khuân ờ, từ nơi khác về nơi này được nó rất là nặng thì năm sáu người khênh không thể nổi chục người khênh không nổi có những cái chùm nó rất là lớn mà người thấy cái chùm nhìn nó lớn như vậy này là một người chắc để à, đốt nhang hay đốt hương gì đấy à này một người ăn uống cho rác vào đây đây nhà khảo cổ người ta đang à, khai quật những cái hình ảnh này đấy, xương này xương người này nằm cạnh ở đây Đấy, chum nhỏ, chum lớn, đầy đủ chum hết Cái này, này đang nghĩ chắc là mộ này Nó rộng lắm, lớn lắm mọi người Còn không thể hết được luôn Thế theo tôi nghĩ là nó những cái hòn đá nó có sẵn ngày xưa ấy nó cái bãi nó có sẵn nên là mọi người đến đục đục khoét ở đây luôn thôi không không mang ở nơi khác đến đấy là theo cảm nhận của giang là như vậy thì hòn đá nó rất là lớn không tài nào cách nào mình có thể lấy từ nơi khác mang về đây được Đấy, những cái vết kia thì uh, là vết đục rồi Đấy, mọi người nhìn thấy cái vết đục chạm này biết này Cái mũi của nó đục rất là nhỏ ba địa điểm mà mọi người một này hai này phía bên kia nhé là địa điểm thứ ba ở trong này có một cái hang này mình vào trong này xem khám phá cái hang này nhé mang bộ đội ờ, ở chuồn hả bác? Tôi phải bộ đội. Anh ơi đi ra đằng này cho thẳng cho gần bác này. Lên đây lên qua chỗ này. Đấy thì có gì Nhưng mà đến giờ chưa? Hang này là hang tự nhiên hay là mọi người đục khoét đây? À, cũng phải có bàn tay nhiều còn tay người nhiều chứ Trong chiến đấu mà, trong chiến đấu bắt buộc phải tạo ra cái hàng à. Không nhìn à, xem là miếng ngay là có à, tác động của con người hay không vâng, Hay tự nhiên Theo dạ Giang vâng, nghĩ là tác động con người là những cái lỗ lỗ hay là mũi khoan hay sao ấy bình thường là nó không không ấy nó có những cái mũi khoan vào ấy đúng không anh nó mũi khoan vào rồi nó nhét mìn vào ấy anh chưa có tổ ong rồi thế mà hàng tự nhiên thì uh, nên là khác cái này đục đẽo này đục đẽo nó nó có vết là là mình nhìn cái tàng tích nó khác với cái, tự nhiên lắm tự nhiên của nó nó có nhúc à. à nhưng mà nó là có thông lên tận trên à Ờ, à, cái lỗ kia là lỗ đục à. Đục cái lỗ này để thông ơi à. à, trên kia có một cái lỗ thật Mọi ạ Không đục cả lỗ trà lên cái biết này là nó nó có tác động của à, bàn tay con người chứ không phải tự nhiên mà trong này thì chắc bà con cũng vào thăm nhang ở khu vực tâm linh ấy đây mọi người thắp thắp nhang à, là đây là mình à, khu vực tâm linh kiểu vậy nhưng mà khi mọi người ờ, phát hiện ra như này thì ờ, mọi người cũng cũng thấy có một cái gì nó nó nó huyền bí mà nó gắn liền với cánh đồng chum mà lại ở khu vực cánh đồng chum nữa cơ nó làm cho con người rất là chi là tò mò của tự nhiên có hay là do con người tác động vào hay là như thế nào đó mà lại có được nói chung là mỗi người có một cái ý kiến mọi người bây giờ mình không thể nào mà kết luận được ờ, nghĩ là từ bộ đội là, là có mìn người ta khoan và mìn nhét mìn và nó nổ còn máy vào mà vào khoan máy khoan thì không máy không vào được thì trước khi máy nó vào mọi người biết trước cửa này nó có những hòn đá này máy móc ô tô <laughs> nhưng không thể vào chỉ có là thời chiến tranh đó có ờ, mũi khoan ấy, người ta đục và người ta nhét những cái thỏi mìn này. đấy nhét thỏi mìn và nổ nổ ra nổ ra thì những cái này này những cái này nó mới banh ra đây rơi ra đấy cho nên mọi người mới cho mang ra đây này khuân ra đây thì nó thành được như này đúng không bác anh nhỉ à? không là dưới này là có cái mô đá ở đây mình phải lươn tưởng nó dưới cái chỗ đá này là để khoanh ra đây đấy người ta khuân ra đây đây rồi nó vỡ nó khuân ra đây nó thành núi hình nước ở đây ấy chứ không tự nhiên là này còn những cái hố này em nghĩ là hố bom nữa cơ đây là hố bom đấy đúng rồi hai hố bom đấy. đấy đây đang đang đoán rất chuẩn chỉ là hố bom thôi mình nhìn này nó khác hoàn toàn với những cái kia anh ấy không thể là tự nhiên lại nằm tranh vênh này lại có như cái này ở kia cũng hố ở giữa là cũng hố bom nữa đây là tất cả những hố bom hết đấy hố bom xưa mỹ mà hố bom giao thông hào đấy đấy chỗ này nó thả mấy quả bom chắc là nó, cũng có ý tưởng đánh sập vào đây rồi. À? đấy đấy đấy kiểu ấy không có ý tưởng đánh sập nhưng không đánh được trong nhiều đấy. chú mà không không có chú không, có chỉ có mô hình thôi cái hang thôi hang thôi vừa nãy thì uh, mọi người cũng đã cùng giang cũng như là tất cả mọi người có mặt ở đây đã đi uh, tham quan và trải nghiệm cánh đồng chum này cũng như là tìm hiểu về những cái ờ, lịch sử tại sao lại có những cái chum như này và rất là nhiều những cái chum như này hơn 2.000 cái chum như này cơ và đặc biệt hơn nữa ở đây thì cũng rất là nhiều các cô bác anh chị lớn tuổi mọi người đặt ra giả thuyết mỗi người khác nhau mỗi người có một cái uh, suy nghĩ một cái phán đoán và một cái phân tích về những cái chum này và chưa thể nào mà mình có thể à, để lại cái kết luận cuối cùng là đích xác những cái chum này à, bắt nguồn từ đâu và tại sao lại à, xuất hiện ở những cái cánh đồng mênh mông như này mà xung quanh thì mọi người biết là cánh đồng rất là chi là đẹp và rất là rộng thì ờ, như đầu video Giang đã chia sẻ mọi người về cái nhà khảo cổ người Pháp sau khi mà tìm hiểu phát hiện ra những cái bộ hài cốt thì ờ, kết luận của ông thì đến năm 1930 ông kết luận là một người tiền sử dùng để hỏa táng hãy cho cốt của khi người đã khuất và cái giả thuyết mà của người khổng lồ để mang ở nơi khác đến đây thì à, Hằng nghĩ là không phải giả thuyết đấy hoặc là có giả thuyết của người Lào của người à, đồng bào à, tại cái đất à, nước Lào này thì à, thời à, vua mà dùng à, để à, đựng nước đấy, đựng nước trong thời đấy à, là nó khô hạn khô ấy là, là, là dùng cái chum để đựng nước chế thác ra để đựng nước Thế là theo cái uh, truyền thuyết của người đồng bào nhé đã chùm rất rất là nhiều luôn thì uh, thật sự là video này Sang cũng uh, xin phép được khép lại ở đây thôi nếu như mọi người ai có ý kiến như thế nào và mọi người xem trực tiếp hãy có thể comment phía dưới và bình luận để cho Giang biết thêm nhé à, mọi người cùng nhau à, trải nghiệm nó và cùng nhau phân tích về cái những cái chum này và hy vọng rằng cái video này sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho tất cả mọi người à, khán giả trên kênh của Giang à, một lần nữa Giang xin à, chân thành cảm ơn và à, tất cả mọi người đã xem video đến giờ phút này À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp Giang tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm trên đất nước bạn Lào chịu voi nhé. Xin chào.